Xin chào mọi người, chào mọi người đến với kênh à, Vợ chồng Pháp Ly Cuộc Sống Miền Trung Hôm nay hai vợ chồng em sẽ làm món à, lòng thả, gà lòng thả Mời mọi người cùng xem à, cách chế biến và làm của hai vợ chồng em nha Bây giờ mình sẽ lạng thịt cho mọi người Thịt ra mình mình mình thái thịt ra vừa vừa mỏng mỏng vừa vừa thôi đi, mình mình ướp à, lấy thịt không mọi người mình làm thả mình lấy xương mình lọc à, uh, xương ra riêng thịt ra riêng dạ, xương nó là để mình uh, nấu nước còn uh, khi nước sôi mình sẽ bỏ lòng thả nha trước tiên là mình sẽ lọc thịt ra mình sắc, mình thái ra hết ừ, Nothing. rút cút tít tít và chữ sau cũng con nào thôi nó còn một câu nữa mọi người đứa cháu nó nuôi mấy con bồ câu cu cu cu cu cu cu cu cu cu cu cái cổ này cho mọi nó đẻ nè bốn con đây vườn rau của ông già mình trồng này rau bột ngốt mọi người mùa này à, bữa nay mùa hè nắng quá ít à. mới tưới rồi đây rô đề trong lúc mình chờ đợi à, giờ đang à, thái thịt à, để, để ướp mọi người à, đừng có làm cảnh ra là đợi mấy cái gì đó mọi người này wow con cái đủ cái táo quá trời chưa chín này to lắm có mấy cây khí chua đang ra trái mà còn nhỏ này mọi người Đấy. Ừ. cái giặt đậu à, trước mình mà bữa nay à, mùa này nắng quá ông già ông không có trồng gì hết mọi người còn để đất trống vậy đó còn bên kia trồng một ít xả trời hôm nay mùa hè nó nóng lắm quê mình đất cát á cực kỳ nóng luôn đây, đây nuôi ít gà nữa mọi người có một con gà đá gà này để đập mái, máy ừ. Đây. Chợ dạ, đang khá thịt đó mọi người gà này gần gần ba kg luôn đó mọi người hơn à, ba kg ừ. còn thịt không là hơn hai kg gần ba kg này dai nên mình làm làm thả nó cực kỳ ngon luôn thái này thái được cái gì con này đựng xương này xương này chặt mình bỏ vào nước mình nấu nước lên bỏ xương vào cho nó ra nước cho nó ngọt cái gò cái gò chà lá luôn mọi người gà đang gà trống này gà dễ sợ chưa rồi bá bây giờ mình uh, ờ, sẽ phụ của vợ mình đã bây giờ mình giả hành tỏi để ướp nha mọi người nên là bây giờ mình sẽ bỏ gà vào trong cái thau này sẽ ướp mình sẽ bỏ vô đây mình sẽ ướp cho vị vào hết cả đây cho bắt đầu mình ướp cho nó thấm do vậy xong rồi tí là mình sẽ xơi hơi nhỏ hẹp đậu vô đó mình trống có hơi cái cặp <laughs> cặp sát nào không ạ cặp to dễ sợ ừ. quá sườn ờ, hơi ký thịt á ờ, hơn ký thịt đó mọi người gà này quá lớn luôn rồi gà này gà đại rồi đây <laughs> gà vườn đó mọi người nha rồi bây giờ mình sẽ ướp gia vị vào à. và đây, giờ bỏ hành tỏi vào nè bị suy tôm trước tiên là hành tỏi bằm nè không làm màu cho một tí muối muối vừa thôi Rồi. tiếp theo là cà no mọi người ướp vừa thôi mọi người để mình làm mình có nồi nước nem rồi đó có xương hầm rồi đó một ít nước mắm này. một ít nước mắm luôn mọi người tiêu à, thêm một tí bột ngọt bây giờ mình sẽ tô nha mọi người phi hành tỏi và bỏ xương vào tô để mình hầm lấy nước ngọt mọi người bây giờ mình sẽ nấu nấu nồi nước mọi người mình trước tiên là mình phải à, phi hành cho nó thơm rồi à, mình mình hầm cái xương này nè hầm cái xương này ra cho nó nó ngọt luôn it. quá trời luôn và nó to quá mọi người ơi à, <laughs> cũng chắc hơn 3 kg á thêm miếng nước nữa nhiều nước tí cái này mình ăn như lão đó mọi người à, trong lúc à, giờ bây giờ trong lúc chờ đợi à, à, nước sôi lên chảy ra ra cái xương gà của nó cho nó ngọt nước mình sẽ đi à, hai vợ chồng mình đi ra cắt rau à, rau má mấy ông già trồng phía sau nên giờ bây giờ mình sẽ đi ra cắt rau nha mọi người cho em ơi giờ trời nắng lắm luôn mọi người ơi trời à, đi qua đây này cái dừa má ông già ông trồng lắm mọi người giờ bây giờ mình sẽ cắt rau má vào à, tí mình bỏ vào mình, nước mình ăn mọi người nha bây giờ bây giờ giờ đây. trời bữa nay nóng may là có cái cái lưới này cho nó mát này chứ mùa này mà không có, có lưới này là nó sẽ cháy hết mọi người có bóng mát nên rau má mới tốt được cải không nè ừ. à, nhỏ thêm kèm chút cải vô nữa các trong tự luôn một chỗ này là được rồi đó Chừng này dắt đổ rồi mọi người ơi Thôi bây giờ mình à... nhổ thêm mấy ừ. cây cải nè à, Để Thêm vài cải để ăn cho nó Kẹp ngon hơn một tí bây giờ mình đi vào không hả mọi người đây lại ông dạp trồng một bên này nha mọi người chỗ nào có đất là chỗ đó ông già ông trồng <laughs> trồng lây láng ừ. kia có ít là mình đổ vài cây thêm nữa nè mùa này nắng quá bây giờ ông trồng cũng ít cái rau mọi người Rồi, có mùa tết nữa cái dao rửa trong nó có sẵn là mình nhổ thêm cái cây nữa đủ ăn yeah, trên ban rồi nước dạ, xong rồi nha mọi người cái giọt giọt rồi bó luôn này giờ nồi nước này giờ nước sâu là mình sẽ nhúng cái dĩa thịt bưng cái dĩa thịt xuống cho mà vô con không đi ra đi ra mà con vô trang à, ngồi ăn gẹ vô trang con nghĩa vô trang mâm á để bà nội lên luôn à, đó. Thầy điện thoại đi chứ. đây chờ bây giờ cả nhà ngồi nhậu thôi mọi người à, bây giờ rồi giờ tới giờ em trở rồi đây rồi qua cái máy lận rồi máy mẹ thì sao chồng không có em bảo vô cho trong kia có con nhố nữa mọi người ờ, mấy đứa cháu cái dạ, bữa nay ngon hả anh chị? Đóng sốt à? Sốt quần sốt rồi. Sốt hả? Thì đúng rồi. Thi được không? Mùa hú thi được mà cứu nam thi ờ, thi lệ đó. Cứu ông không thi được cái này mà cứu nam thi lệ. Cái bè rồi hú hú hú cho hú đó thôi chứ. Hú hú mấy đứa mà bọn cả nó. Riêng hộp phấn thay được không? Được Ăn muốn được Chẳng ra luôn cái ổng Đồ quá kìa dễ uống Nó kìa Cái sơ bên đây thi à, dễ uống Bà dạ đi dạ. ờ, về có công chuyện nè mọi người nè, giờ là có công chuyện nè nè mày à, nếu như thay được dạ, tốt mình, điểm là ờ, quay cho kêu là tốt điểm là khó dạ, sai à, cái điểm điểm là chủ á kêu 10 điểm kêu 10 điểm là quá chủ ok luôn á ngàn kêu giỏi không đặt vẫn đâu ừ cái xóa thầy tiếng việt đó hả xóa thầy đạt đó là tôi biểu sách ờ, sách đạt không đạt sung rò thân ừ. sầu ờ bữa nay mới tối thấy ông đạt sung rò ờ, qua được cái đốt qua đốt gì tôi biết cây hạt biết cái thâu nghĩ cho mày đậu hạt hạt hạt gì cho <laughs> tao tao với thằng chạy nghĩ cho cậu rất hạt quá ông cho nhưng tôi bắt sạc bữa đây đi hạt là mân ân đi hả? bò bò bò ăn gãy đập nó nó nghĩ là vậy là nó hả bò em gà đập nó cũng nghiến lại cái gì nữa <laughs> quá À, mấy bữa là thăm ơn đi hạt mà bữa nay là ơn đi hạt hạt hạt thay mà ơn đây cũng như mình đúng không Nước cơm cho một uống ở đây này Sau rồi dạ, dạ, dạ, Bỏ mì trứng vô kìa Rồi ăn mì này Nó đang ở đây im đó Mày với cái mì nè đó có một ghế lục mình cũng đây ăn không dạ không ăn được đây được này nghe á nghiêng ăn cũng được này mì trứng ăn ông này thấy chưa em nói đây là chặt em ăn cái nó ăn cái nó ăn lóc bụng rồi chạm rồi vô đây ăn cái này mới chín ăn này mới chín nè con nó ăn phụ ơi giờ giờ ăn gì nhậu nha mọi người dạ, dạ, dạ, đi về có mừng ngon là phải nhậu một tí nè bơ là thì tiếp hả bơ thì bơ đấy là rồi cái này là lòng thả cái này là món gà lòng thả đây đây mình giống nhau ăn nhiều nhiều vô nó lợn quá đúng mình đem vô vô bờ mình ăn luôn ăn được không đó gạo dạ, bờ gạo nó bỏ ăn từ từ đây chứ không ăn Dạ, anh chưa biết cắt lầu lầu có thịt không đấy Mua có ta to nó đem về cái này nè Bỏ, bỏ Dạ, để hết gặt nhiều Gặt nhiều đó Đem bỏ đem về ngon nhiều ngon Ừ dạ, rồi bây giờ cả gia đình mình ăn lắm mọi người nha à, chào tạm biệt mọi người nha à, hẹn à, mọi người video lần sau nha à, à tạm biệt à, 香香香。